mái tóc nhẹ xuống. nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muốn kiếp bên nào